quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming thì tiếp tục với series build uh, à, nhân vật Summoner à. như video lần trước thì mình đã úp set của em Sum này lên set thần level 400 set uh, Blood Angel nhưng mà hiệu quả đem lại thì cực kỳ là đáng thất vọng khi mà lượng đam đem lại là còn thua cả set Summoner Mix với set Cherub thì bây giờ mình sẽ úp set của em này lên set thần level 600 và kèm theo đó là cây vũ khí thì đầu tiên chúng ta sẽ úp cái set thần này lên 600 đầu tiên để so sánh thêm với set micron thì lượng đam đem lại và lượng đẹp có hiệu quả hay không thì để úp set em này lên mình sẽ phải đi đến nhân vật James và mua item úp set đây ba đây đạt angel đây là đát angel của vũ khí nha em còn đát angel này á, mới là của asset áo quần một lần sẽ tốn 5 đắt rút và đây là server chính nên việc uh, à, build đồ cho em nó cũng cực kỳ là khó khăn đấy nha mà sau khi mua đủ à, bốn cục đã đánh gheo cho bốn món đồ thì chúng ta sẽ quay trở lại với gì Noria đi đến với nhân vật Gobi thì đối với series Build Em Summoner này thì cũng khá là nhàm chán vì việc set lên dần dần thì không phải là một cái set mạnh nhất để đạt đến lượng đáp đó nhất mà là set nào phù hợp với map nào có thể trade nên việc em build em nó là khá là nhàm chán nhưng mà nó sẽ úp, giúp ích rất là nhiều đối với những anh em mới bước đầu đi build nhân vật summoner ok chúng ta sẽ đi đến với go để để set em nó lên và ở đây mình cũng đã chuẩn bị hết ngọc để tránh mất thời gian của anh em chúng ta sẽ úp sao thứ tự là cái mũ đầu tiên một b một sụt chào grab ồ oh, chỉ cần 10 thôi mình nhầm mắt rồi chỉ cần 10 thôi 10 chứ không phải là 30 10 thì khá là đơn giản tách em này ra 10 1 2 3 xong tiếp tục 1 2 3 đây chúng ta sẽ úp em lên 10 sụt 10B 100 và 1 gram tỷ lệ luôn luôn là 100% nha nhé đây thôi ở đây lưu ý một điều là cái việc start được cộng lên 7 khi xét 400 star bao nhiêu thì anh em up lên thì nó lại sẽ vẫn giữ nguyên không hề thay đổi cũng như là việc có lúc hay là không có lúc tiếp tục mình sẽ up tiếp ba món còn lại và sau đó sẽ so up lên cộng 11 và so sánh 10 b 10 sụt 100 một grade à quên một data view nữa đây lên luôn tiếp tục để quần và 10 b 10 sụt không thể thay đổi nhé star là sẽ không thể thay đổi mình sẽ phải tách tiếp 10 b và 10 số ok chúng ta tiếp tục offset bây giờ mình sẽ offset này lên cộng 11 để xem so với sẽ cho em này có mạnh hơn không lượng thủ thì chắc chắn sẽ cao hơn đối với set ờ, level 400 thì lượng thủ của em nó đem lại là sẽ cao hơn 200 so với set uh, ờ, Charon nha nhé mix với Seminar Ok như vậy là sau một thời gian vật lộn với em Gobi mình cũng đã úp được set em nó lên còng level 11 và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại set Charon một chút Seminar Mid, Chrono thủ là hai rưỡi và lượng đám đem lại khi chưa có búp là hai đến ba ngàn ba cộng thêm 4 ngàn ba từ trang bị và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn thay thế set đánh này với set level 600 bây giờ mình sẽ phải tháo tháo mũ xuống này áo này quân này và tay và bây giờ mình sẽ mang lên lại set level 600 vẫn thua nha anh em lượng thủ đã được tăng lên đến 2.900 nhưng mà lượng sức mạnh thì không được tăng lên đây mình sẽ đổi lại một lần nữa cho anh em thấy đây 3.300 cho đến 4.300 lần nhưng mà set ADA đây Set ADA chỉ mang lại 3.200 và 41 thua gần đến uh, à, 50 điểm hơn 50 điểm và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem set ADA level 6 trăm sẽ mang lại những gì skill dam là 40 năng lượng sẽ được cộng thêm 70 điểm đục bộ dam là sẽ 15% và crit dam sẽ cộng 75 điểm kèm theo đó khi đủ 4 món sẽ được tăng lên crit dam là 35 dam hoàn hảo là 50 và bỏ vào phòng thủ là 7% chứ không phải là 5% như trước và tất cả các star sẽ được cộng thêm 15 điểm Great Dam và Excellent Dam Ray sẽ được tăng lên 18% nghĩa là tỷ lệ ra Dam hoàn hảo là sẽ được tăng lên 18 điểm như vậy là lượng set này sẽ không thỏa mãn anh em nếu như mà anh em muốn tăng lên lượng sức mạnh đáng kể thì mình nghĩ sẽ phải tăng lên ra vũ khí 600 nhưng mà áo quần của em này thì khá là đẹp tiền online bây giờ chúng ta sẽ tăng cái vũ khí này lên level 600 và mình tin rằng khi mà tăng vũ khí lên level 600 thì em nó sẽ có đạt được lượng sức mạnh đủ để đi trên ở mảng Atlan 1 chúng ta vẫn sẽ đến với nhân vật Jeep. di chuyển vào 1, 2, 3 đây, đạt Angel, Anvil 1.000 rút ui, khá là đau lòng luật của tôi ta sẽ trở về nó và để xem em nó sẽ yêu cầu những gì tiếp tục sẽ yêu cầu 30 b 30 sụt một trao và một carat ok mình sẽ tách 30 b 30 sụt ra 30 b 30B và 30 sụt à nhầm mình là tách mình là tách trao đây 30 sụt ba mươi và một trong một carat một carat và một trong Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nâng cấp em nó lên level 600 một cái vũ một cái vũ khí cộng 11 16 ô một cái đá ăn veo 30 b 30 sụt một trao và một cret hiện tại cộng 11 thì lượng sức mạnh phép thuật em nó đạt được là 130 phần trăm sẽ được tăng lên và bây giờ chúng ta sẽ úp em nó lên level 600 đây là cái level 600 khi mà đã cộng không là đã được được là 100 phần trăm sức mạnh phép thuật được tăng lên rồi đây chúng ta sẽ úp em nó lên cộng 11 luôn à, đối với à, đôi lúc thì anh em nên úp bằng sụt cho nó đỡ tốn chi phí bằng sụt thì mình cứ đập đài thôi có lúc thì rất là dễ 3 4 5 6 7 ui lại tạch em này cũng sót thế nhỉ 3 4 5 4 ui nó đi lui này nha server mình khá là chua trong việc đập lên cổng chín để nha 7 8 rồi câu 9 là đã đạt được 131 sức mạnh phép thuật rồi mình thử bang lên để xem đạt được bao nhiêu nha anh em vẫn là 3001 hơn 1 phần trăm không là đáng kể cộng thêm được 56 gì điểm đấy bây giờ mình sẽ úp em nó lên level cộng 11 equipment nâng cấp và chúng ta nên bỏ mua chống mất 75 phần trăm thành công rồi mình vẫn sẽ là đời ray 2 theo tâm lý là mình muốn luôn luôn luôn đời ray 2 của cái em của mình này mình sẽ tăng lên một hai đấy bây giờ là cộng 10 cộng 10 sẽ tăng lên 135 sức mạnh phép thuật bây giờ chúng ta sẽ nâng lên cộng 11 mà không bỏ một lúc vẫn là phải đến ray 2 thôi 1 2 ok mình sẽ chỉ tăng lên level cộng 11 mà thôi 140 sức mạnh phép thuật như vậy là hơn so với cái gầy level 400 là 130 hơn 10 phần trăm và mình sẽ tăng lên em đó lên 16 ốp luôn tại cộng 4 q cộng 8 cộng 12 rồi lại tay lên nồi cộng 4 8 lại tay 4 tay 4 ui Đây, hôm nay thật không phải là ngày may mắn của mình rồi 12 16 luôn đi trời ơi lại tay trời ơi cái gì đây 12 16 rồi ok như vậy là đạt 16 ôm mình sẽ di chuyển đồ qua cho nó gọn mình không thích đồ nó có quá lộn xộn mình sẽ rất là khó tìm đây như vậy là mình đã mang em nó lên 16 ôm và lượng đam đã được tăng lên đó về bốn ngàn rưỡi sau vậy bên kia là bốn ngàn ba và bây giờ mình ra mình sẽ búp lên một thử skill búp của em đó đây búp lên đã là năm ngàn tám hơn rất là nhiều so với à, năm ngàn rưỡi hơn ba trăm và thường đẹp đem lại là hai 2.800 hơn 300 so với set từ Cameron, Bit và Chrono bây giờ mình sẽ di chuyển đến map Kubemai Ok, như vậy mình vừa di chuyển đến map Kubemai và như anh em cũng đã thấy lượng đam sẽ không được tăng lên quá rõ rệt so với 300 điểm win sức mạnh phép thuật và lượng đam tối đa mình đạt được là khoảng đến 90k đam so với là gần 80k đam của video lần trước khi mà mang set Chrono 70 cái đam nhảy rất là nhiều và đam lượng đam cũng là dày hơn và anh mà có thể solo ở map Kubema và khi kéo tim có thêm e, e Book thì chắc chắn là sẽ trụ được ở map này rất là ok và bây giờ mình cũng sẽ phải di chuyển lên map Atlas 1 để thử xem lượng đam em nó ở Atlas 1 có đủ để chiến đấu hay không Ok, vừa rồi là mình vừa di chuyển em nó đến map Atlas 1 và lượng đam đạt được cũng khoảng đến 83 cả đam là cả tối đa và lượng đam xảy ra cũng là rất là dày và như cũng các bạn cũng đã thấy lượng đam element của quái gây ra là đến 475 cần 500 điểm cộng thêm 400 điểm của đẹp bình thường nữa là đến tầm 800 700 đến 800 điểm thì so với video lần trước thì lượng thủ của em nó đã được tăng lên Ờ, ở đường đá bình thường còn đối với đá cầu tính thì sẽ không thay đổi bởi vì mình đã không có tăng cái gì hết về cuốn sách thuộc tính như vậy thì việc tăng lên set level 600 cũng như là gầy level 600 chỉ đem lại lượng đam của em nó mà thôi còn lượng thủ thì gần như là không thay đổi quá nhiều như vậy để đi trên ở các map ở session sau này việc anh em có được một cuốn sách thuộc tính mang lại được lượng thủ để có thể trụ vững ở những cái map level cao so với việc anh em tăng lên lượng đăng để đi kêu của anh thì nó rất là quan trọng ở video lần sau mình sẽ thử mang một cuốn sách khác là một cuốn sách thuộc tính có thể là có Putnik và được book cả Enter là level 10 10 10 hoặc là 770 đủ để đi trên ở map này xem có sự thay đổi đó được hay không Hy vọng video này có thể giúp ích được cho anh em trong cái việc so sánh cũng như là suy nghĩ có nên nâng lên set level 600 so với set Tarot mix với Semidan và như anh em cũng đã thấy nó đã có một kết quả rất là rõ rệt so với hôm qua em đã có thể farm được ở bản atlant 1 khi mà đi về team cũng như là có ebook e nếu như anh em muốn mình mang ebook e và tìm lên select atlant Atlan 1 để thử xem em đã có thể kéo được tim hay không thì hãy để lại bình luận ở dưới video để mình có thể ra được video series build nhân vật summoner ở các video tiếp theo bye bye và hẹn gặp lại nha à, anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nếu như video này có thể giúp ích được ít nhiều cho anh em bye bye và hẹn gặp lại